Rồi ờ, chào tất cả anh em nhé Đấy, cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em cái bộ hột tài xỉu mới nhất ở bên tôi và cái bộ hột này nó đang rất là hot trên thị trường và nó đang được rất nhiều anh em sử dụng anh em đi làm cái video ngày hôm nay tôi muốn chia sẻ cho anh em những anh em nào chưa biết đến cái bộ hột bên tôi thì là anh em theo dõi cái video này để anh em biết thêm về cái bộ hột tài xỉu bên tôi cái bộ hột tài xỉu bên tôi là cái bộ hột tài xỉu cây đấy hay được gọi là bộ tài xỉu mắt hí đấy bên tôi đã cho ra mắt cũng khá là lâu rồi đấy thì uh, có rất là nhiều ờ, anh em uh, nói rằng là cái bộ hột tài xỉu bên tôi là cái bộ hột tài xỉu mài từ 14 xuống 13 đó thì video này tôi nói luôn với anh em đấy, và chứng minh cho anh em rằng là cái bộ hột này không phải là cái bộ hột mà tôi mài xuống từ 14 xuống 13 nhé đấy thì anh em xem ở trên màn hình anh em thấy hai bộ hột tài xỉu nhất là bộ hột tài xỉu cây và thứ hai thì là bộ hột tài xỉu tam sắc đều do bên tôi làm nhé đều do bên tôi làm và do chính tay tôi làm để phục vụ cho anh em đi lắc cái thì cái bộ tam sắc này nó sẽ chứng minh cho anh em thấy là riêng cái bộ hột tài xỉu bên tôi làm là không bao giờ là có từ 14 xuống 13 nhé là bên tôi làm từ cái mục cao cấp cho anh em đó màu cao cấp cho anh em được làm thủ công rất là hiệu quả cho anh em nhé đấy đi đây anh em sẽ thấy đây đây chính là bộ hồ tài xỉu tam sắc đấy. vì sao nó khác à, vì sao tôi dám khẳng định là cái bộ hột này nó khác hoàn toàn so với cái bộ hồ tài xỉu mà anh em mài xuống từ 13 à, từ 14 xuống 13 Đấy, đây thì là thường thường những cái bộ hột thường hay là những cái bộ hột anh em hay chơi ấy, là cái con tam này nó sẽ đánh ngược lại nó sẽ là dấu huyền đấy và cái bộ hột chợ hay là cái bộ nghệ hoa cũng vậy nó là sẽ đánh thành dấu huyền còn riêng hột của bên cơ sở tôi đó chính là dấu sắc nhé đó chính là cái độc quyền của bên cơ sở tôi hột tài xỉu tam sắc đấy thì đây đây cho anh em thấy nó có tam đấy đấy anh em thấy hột thì rất là đẹp rồi đấy, rất là ok cho anh em nhé đấy thì bên tôi có hai loại một loại mắt to một loại mắt nhỏ thì anh em thấy lấy cái loại nào cũng được đấy thì uh, nói ngắn gọn để cho anh em biết như vậy thôi còn anh em nào mà muốn sở hữu hay anh em nào mà muốn lên cơ sở để uh, tự tay mình uh, test những bộ hột này thì anh em cứ lên đến xe miền tây anh em alo tôi nhé đấy, thử anh em tí đăng tích này thì bộ hột này thì đảm bảo với anh em luôn là 100% không tan nhé. đấy thì bộ hột này nó có cái điều gì để cho anh em đi lắc cái nó mang lại hiệu quả thì cái bộ hột này thứ nhất là nó đi cực kỳ đều cho anh em Đấy, nó đi đều nhất là đi đều thứ hai là anh em có thể giữ tài giữ xỉu được và những cái chén kết của anh em lên tới 90 phần trăm nha. đó thì bây giờ tôi vào tôi test cho anh em này thì cái hột này nó đi đều như nào thì bây giờ anh em cứ lắc đều lên Đấy, cứ lắc bình thường này lên thì là cái tỷ lệ của nó đi đều khoảng tầm 80 đến 90 phần trăm xỉu này đánh vừa rồi tôi không biết là tài hay xỉu không nhớ nữa đấy thì chén này nó 80 đến 90 phần trăm nó sẽ là tài chén này đó 445 này tiếp tục là như vậy nó lại xỉu đấy đó, nó đi rất là đều như vậy đấy còn anh em nào muốn giữ tài giữ xỉu thì là anh em cứ mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em sau nhé thì bây giờ tôi vào tôi sẽ giữ tài giữ xỉu cho anh em này đang xỉu đúng không tôi sẽ giữ xỉu cho anh em này đó 80 phần trăm nó xỉu trên này đó bão nhất luôn nhá tiếp tục giữ xỉu cho anh em nhưng mà cái chén này thì thường thường là anh em sẽ phải lên tài đấy sẽ phải lên tài thì cái chén này tôi sẽ là tôi sẽ lắc cho anh em đây là cái chén kết của tôi nhé đấy thì cái chén này là rất nhiều là anh em sẽ đánh nhất xỉu đấy. hay là anh em đánh mật nhất hay là anh em đánh chính nhất đấy. <coughs> thì à, cái chén này là chén kết của tôi tôi sẽ kết tài nhé tôi sẽ kết tài đây là cái cách lắc của tôi cái cách lắc kết hột của tôi nhé đó. đó anh em thấy không ba con nhất lắc không còn nhất nữa đây là cái kết của tôi thì là anh em nào mà cứ mua bộ hột này thì tôi sẽ chia sẻ cho anh em cái cách lắc giữ tài giữ xỉu và cái cái cái cách lắc mà anh em có thể kết hột lên tới 90 phần trăm như tôi lắc vừa nay Đấy. tiếp tục cho anh em này thì đăng tài đúng không tôi sẽ giữ tài cho anh em này đó ba bốn sáu này tiếp tục giữ tài này Đấy, 146 này 344 này Đấy, 445 này Đấy, đúng không anh em Thì bây giờ tôi không thích tài nữa xuống xỉu Đấy, xuống xỉu này Đó, 114 này giữ xỉu này 136 này tiếp tục giữ xỉu đấy thì cái chén này nó lỗi thì lỗi rồi anh em lắc chắc chắn là anh em sẽ có tỷ lệ lắc lỗi rồi chứ không phải không có nên là cái này thì nó lỗi là cái điều rất là bình thường đấy tiếp tục cho anh em đấy, chén này về xỉu Đó. Đấy, chén này lên tài Đó. nó đi đều anh em có thể giữ tài giữ xỉu được và anh em muốn lắc chén kết lên từ 90 phần trăm Đấy, đây chính là cái bộ hột tài xỉu cây bộ hột tài xỉu mắt hí hay là cái bộ hột tài xỉu tam sắc để cho anh em đi lắc tài xỉu anh em có hiệu quả cao thì anh em nào muốn sở hữu anh em nào muốn tìm hiểu cái bộ hột ở bên tôi cung cấp cho anh em thì anh em cứ link cơ sở cơ sở tôi ở bên xem bên đây Đấy, chào tạm biệt tất cả anh em